Rồi chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Tục Sơn và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua bán đồng ờ, Bitcoin và mình có thể rút được tiền về Việt Nam đồng về cái tài khoản ngân hàng của chúng ta uh, bằng Remitano nhá. Thì uh, hiện tại thì trên cái tài khoản Remitano của Sơn cũng đang có uh, một chút đồng uh, Bitcoin, một chút đồng USDT Ờ, hay là ether đấy thì bây giờ tôi muốn rút cái số tiền nó về trên cái tài khoản ngân hàng của tôi thì bây giờ tôi sẽ làm cách nào và video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước một từng bước một từ A đến Z để các bạn có thể là uh, làm theo những hướng dẫn của tôi ok rồi thì bây giờ tôi sẽ vào cái uh, ví của tôi ở trên uh, Remitano đây uh, các bạn nhớ bấm vào cái phần là phần ví thì nó sẽ ra cái giao diện màn hình giống như của tôi hiện tại Ờ, và ở trên như các bạn đang nhìn thấy trên tài khoản của tôi thì đâu đó tôi có khoảng 0,299 ờ, Bitcoin và có khoảng 1864 đồng USDT và bây giờ tôi muốn rút hết tất cả những cái số tiền này đâu đó có khoảng 91 triệu về cái tài khoản ngân hàng của tôi ờ, để tôi tiêu dùng đấy thì bây giờ là tôi sẽ làm như thế nào đây ok nhá rồi đầu tiên này Ờ, tôi đang có khoảng à, ờ, 1.864 đồng USDT thì bây giờ tôi phải chuyển nó về cái à, một cái số chung đó là về Bitcoin sau đó từ cái Bitcoin này thì tôi sẽ chuyển nó về cái uh, tiền Việt Nam đồng của tôi để tôi rút về tài khoản ngân hàng Ok rồi các bạn đã nắm được chưa rồi thì bây giờ đầu tiên nhé tôi sẽ làm cho các bạn thấy này bây giờ tôi đang có là 1864 đồng USDT và tôi muốn chuyển hết tất cả USDT này về thành với cả Bitcoin và cái phí chuyển đổi nó đâu đó khoảng 0,25 0,25% phần trăm thì bây giờ tôi thử tính máy tính xem là khoảng hết bao nhiêu tiền cho cái phí này bây giờ nhé tôi đang có 1864 nhân lên 0,25 mà tôi chia cho 100 thì nó phí là khoảng 4,66 đô nhân với cả 23.000 lên thì ờ, <clears throat> là 107.000 rồi ok uh, sau đó thì tôi sẽ chuyển nó về về Bitcoin này xác nhận rồi thành công và cái lệnh này thì nó sẽ đang được xử lý này đang được xử lý này rồi thử uh, refresh F5 xem nó đã cập nhật cho tôi chưa rồi cái số tiền nó đã được chuyển về tài khoản của tôi rồi đó là bây giờ tôi đang có 0,566 ờ, đồng BTC thì từ cái 0,566 đồng BTC này bây giờ tôi sẽ ra cái giao diện à, ở đây để tôi à, ra giao diện để tôi bán đồng Bitcoin nhé ra giao diện trang chủ này để tôi bán đồng Bitcoin này tôi chọn hình thức là bán ngay à, giả sử bây giờ tôi muốn rút hết tất cả số tiền đó về tài khoản ngân hàng của tôi thì tôi chọn max maximum ok ok nha các bạn còn uh, bây giờ tôi muốn chọn một cái số nào đó thôi ví dụ như bây giờ tôi muốn bán là 0,01 thôi thì tôi sẽ được là 69 đô rồi sau đó thì tôi chọn hình thức là bán ngay đó trước đây tôi đã add cái tài khoản ngân hàng là Vietcombank của tôi rồi đó chọn hình thức là bán ngay ở đây rồi sau đó thì cái thông tin thông tin mà tôi muốn nhận với cái tài khoản ngân hàng rồi chọn tiếp tục nên các bạn ờ, muốn ờ, xem cái thông tin ờ, xem cái video hướng dẫn trước đây của tôi thì tôi có để lại cái video ở trên kênh youtube của tôi đó là Sơn Piat để làm sao đó các bạn có thể đăng ký tài khoản Dream Eternal ờ, và xác thực nó như thế nào ở trên cái ờ, kênh YouTube của tôi các bạn có thể tìm thì tìm thêm nhé và tôi chọn phần rút Việt Nam đồng chọn cái tài khoản ngân hàng mà trước đây tôi đã thêm còn nếu như bây giờ các bạn chưa thêm thì các bạn phải bấm vào phần là tạo tài khoản mới ở đây bây giờ tôi thêm rồi thì tôi chọn cái tài khoản của tôi đó là xác nhận cái số tiền mà tôi muốn rút về nhập số tiền muốn rút đây tôi sẽ copy đây cho nó nhanh xác nhận và nó hỏi tôi rằng là tôi có muốn rút về số tiền là 1 triệu 613 1434 đồng hay không Ok tôi bấm vào phần xác nhận ở đây thì đâu đó nó sẽ giao dịch cho tôi khoảng uh, trong khoảng 10 phút thôi trong khoảng 10 phút thôi thì tôi sẽ nhận được cái số tiền này về cái tài khoản ngân hàng và các bạn nó nên chú ý rằng các bạn nó nên nó ờ, sử dụng là cái SMS hoặc là internet banking đó, để khi mà tiền vừa mới về trong tài khoản của bạn là các bạn sẽ nhận được thông báo ngay ok còn nếu như bạn nó chưa đăng ký tài khoản Dream Eternal trước đó thì các bạn có thể bấm vào đường link bên dưới uh, mô tả của video video này thì tôi có để lại cái uh, đường link để các bạn có thể đăng ký tài khoản Dream Eternal nhé uh, ờ, và bên cạnh đó thì kênh YouTube của tôi là kênh YouTube Sơn Piat tôi có hướng dẫn rất là nhiều những hình thức về kiếm tiền online uh, kiếm tiền bằng hình thức affiliate marketing mà bạn hoàn toàn có thể ngồi tại nhà và bạn có thể dành ra khoảng 1 cho tới 2 giờ đồng hồ mỗi ngày kiếm thêm được thu nhập của mình từ 200 đô, 500 đô, 1.000 đô mà đôi khi mà các bạn không cần phải bỏ vốn cái mà các bạn cần bỏ ra đó là về thời gian và công sức của các bạn ờ, và cũng đã có rất là nhiều những cái bằng chứng uh, thu nhập trước đó mà tôi có quay lại của kết quả học viên hoặc là kết quả của chính tôi uh, tôi đã giúp được cho rất là nhiều người bạn khác có được tạo được thu nhập hàng nghìn đô la thu nhập ở trên internet rồi đó nếu như bạn quan tâm về những hình thức kiếm tiền online này thì tôi có đều chia sẻ hướng dẫn miễn phí ở trên cái kênh youtube của tôi đó là sơn Piat các bạn có thể tìm hiểu và xem thêm thì nếu như bạn thấy video này có giá trị với các bạn thì đừng quên bấm một nút like bấm một nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất Uh, ok thì bây giờ thì tôi vẫn đang còn khoảng 0,55 đồng Bitcoin thì chút nữa thì tôi sẽ rút về tài khoản ngân hàng của tôi và tôi sẽ xin kết thúc video này lại tại đây và xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo bye bye